chào tất cả anh em nha thì à, video ngày hôm nay thì mình sẽ à, giới thiệu cho anh em một cái dòng máy đánh bài nói chung là hiện tại thì đây là cái con máy rẻ tiền nhất trên thị trường đây là cái con máy rẻ tiền nhất trong tất cả những cái dòng máy đánh bài thì à, theo như mình bán thì đây là cái dòng máy năm nay bán chạy nhất thì mình quay nó kỹ xíu để cho anh em biết nhiều hơn để những anh em nào mà chưa có máy lựa chọn cho mình con máy về chơi thì phần đầu tiên nè một máy thì nó sẽ gồm có bên trong máy thì nó sẽ gồm có một cái tai nghe tai nghe kèm theo đây tai nghe này là tai nghe rin nha tai nghe này à, kết nối xa 7 mét tức là để máy đây ngồi 7 mét vẫn nghe nha không cần phải ngồi sát bên và máy này thì có hai pin đây một cục pin đánh được khoảng 4 tiếng đổ lại hai cục thì anh em đánh sẽ dao động tầm à, máy nào đánh tối đa thì được 8 tiếng còn à, trung bình thì cứ 6 7 tiếng là cùng đây hai pin nè hết pin thì tháo ra thay thôi còn cái mẫu máy là mẫu Samsung vừa giống Samsung vừa giống Apple luôn thì cái máy nói chung bây giờ làm rất là ok rất là đẹp ứng dụng thì đầy đủ Zalo Facebook TikTok lên mạng coi phim nghe nhạc bình thường và chức năng nghe gọi cũng hoạt động được luôn trong cái quá trình mình đánh bài biệp á thì mình nghe gọi được luôn nha thì máy này camera quét thì theo như mình thấy là cảm thấy rất là rộng mình test thử cho anh em coi nè máy này khi mà anh em mua thì nói chung xài như điện thoại bình thường luôn và trong cái phần đánh bài thì mình chơi được tất cả các môn đây anh em thấy nè 13 lá thì có sập xám ba cây thì có bài uh, liên cào và ba cây miền bắc còn uh, tiếng lên nè à, ba cây đôi là bên ấn độ nè trực tiếp ra bài là xì dách nè nói chung đầy đủ hết đây mình test sơ cho anh em coi cái phần uh, đánh bài cào thử đi thì uh, cho anh em thấy được cái máy này tốc độ đọc bài cũng như là camera quét bài của nó như thế nào nha tốc độ đọc bài thì hạ xuống là đọc thôi rất là nhanh hạ xuống đọc nè ba đó chiều nào nó cũng đọc hết á quay cả bốn chiều đều đọc nè đó còn camera thì nói chung nó rộng lắm ở đây đặt ở đây cũng báo nè anh em kéo qua bên đây nó vẫn báo nha kéo qua bên đây nè nói chung là cái phạm vi này nó tầm khoảng 25 ờ, cm còn từ máy ra khoảng được ờ, nửa mét tới 60 đó rất là dễ thậm chí cái máy này quét anh em đặt trên hộp bài nó cũng báo nè đó hai nè thì chia ra thử nè đang đánh 5 người hai năm máy báo hai tức là nhà số 2 lớn nhất máy nào cũng vậy chuẩn xác trăm trăm nha cái phần chuẩn xác thì anh em không cần phải lo một nút này hai nút sai này à máy này đang đánh chế độ ờ, báo một nhà lớn đánh chế độ 4 người đây mình chỉnh qua chế độ 5 à, người đánh nè thì đây nó có cái phần chỉnh số người nè máy này đánh tối đa bài cào thì đánh được 17 à, tụ anh em chỉnh người đây số người nè thấy không bấm vô chơi 4 người thì chỉnh 4 người 5 người thì chỉnh 5 người chơi 17 người thì chỉnh 17 rất là dễ chơi máy báo 3 anh em nghe không máy báo 3 thì chia ra nhà số 3 lớn 4 nè 1 2 3 4 nhà này lớn nhất thì đây là cái mã báo một nhà lớn nhất chín nút nè nhà này chắc ba tay quá một nút đây sai nữa sai là do cái phần mình chỉnh thôi ở à, đây do cái chọn xúc sắc này nó chưa có mặc định đây chỉnh lại máy móc nói chung là chuẩn 100 phần trăm còn sai là do cái lỗi mình cài đặt cũng như là chỉnh còn cái phần cài đặt này thì mình mặc định hết cho anh em rồi giờ anh em chỉ cần bấm thao tác nói chung là năm ba cái là nó vô rất là dễ tiếng việt hết nha máy báo hai nè nhà này lớn nhất đó trước khi chia thì mình biết được kết quả đây lại sai nữa đó thì đây là cái phần này thì anh em không phải lo đâu máy nó trục chặt ở đâu mình chưa có chỉnh lại để mình à, chỉnh lại cái rồi à, còn cái phần máy này thì mình báo giá cho anh em là cái dòng máy này là dòng máy rẻ tiền nhất để cho anh em tham khảo thôi còn cái phần đánh bài thì nói chung phần nào cũng chuẩn hết máy mà đánh sai một cây bài mình đền cho anh em gấp đôi cái máy ở cái phần này thì chắc cứu rồi thì à, anh em nào cần lấy máy thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại trên màn hình thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha